đã có những con đã có những con thấy nhau cứ phút trong ta thiết tha xa dần nếu duyên kiếp không muốn anh có em vậy mình không dễ đi thôi hãy cứ bước đi em ta đi mấy đất xanh nhà anh có sao em không ổn mà lại chuyện của cả bạn tim anh hey, em không thấy cuộc đời mình làm sẵn cứ cứ hoài lặp đi lặp lại phải tìm đến đây với anh đi chứ sao còn cứ hoài tìm hey, vòng tay anh cũng quá lớn chân cũng chẳng được quá dài nhưng mà để cùng em chạy đến với em thì được mình với anh